Kênh tin nóng 24 trên 7 sẽ tạo cho bạn một cảm giác nghỉ ngơi sở che tuyệt vời nhất để thư giãn dễ chịu từ những video hài hước, vui nhộn vui tươi. Kênh cũng luôn cập nhật thông tin, tin tức, thời sự mới nhất hàng ngày. Mong được sự ủng hộ theo dõi của quý khán giả. Xin cảm ơn.